dọc hết xuống dưới này nhá ừ. Nè, ừ. Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Lại tiếp tục quay trở lại con đường mang tên tấm lòng vàng Của tiến mạnh thường quân trong và ngoài nước à, Thính khán giả trên kênh của Khoa Trường Giang Hiện tại thì ờ, Giang đang có mặt ở dưới này để ờ, bảo mọi người là tranh thủ nay mưa này, này xuống là nắng cái là anh em hửng cái là bắt đầu là tiếp tục luôn để nhanh con đường hoàn thành nhanh nhé và cũng rất là nhiều nhiều các anh chị là comment là mình chia thành hai tốp về trước nhưng thực tế là cái, cái công vận chuyển nó khá xa cơ lên trên qua cái đỉnh kia cơ mà qua cái đỉnh à, đồi cơ mới còn quả đồi nữa lên đến đấy là ba cây số đấy rất là xa để để để mà có thể vận chuyển lên được quan trọng là cái, cái vữa mình đảo được thôi chứ còn người làm trên đấy thì chỉ cần là 10 người 20 người là được lại xe thì mọi người cũng chỉ ngày được 20 xe nên là để vận chuyển lên nó cũng mất thời gian khá là nhiều ấy thì ba anh chị là thông cảm và có nhiều cũng ba anh chị là con đường này nó nguyên là dốc lên ờ, toàn bộ luôn cái đoạn phẳng rất là ít nên là cũng nhận được comment ba anh chị đóng góp là cái con đường nên vạch vạch để cho nó đỡ trơn như này với tông ấy thì mình cũng bảo bà con đấy rồi có người người ta làm bà con lại cứ thích mịn nên là mình cũng rất là khó nói luôn tuy là bà con rất là đoàn kết nhưng mà ý là mình lên trên đấy thì mình sẽ cố gắng bảo bà con là mình vạch vạch nó ra để sau này đỡ trơn ấy. đoạn mà nó dốc đoạn khoảng thì không sao rồi trong sáng nay thì uh, Giang có lên trên đó thì uh, mình đi là từ đây lên về hết lúc mình quay ký đoạn clip ấy mình lên trên đó mình tắt máy là hết 10 phút để lên đến đấy, đấy. đường nó trơn mà không, không đi được luôn nên mình phải giải chấu liên tục nói chung ngày cứ hai ba trận mình tạnh cho nên mình lại làm thôi giải giải xi si đều nó ra là anh em lên máy chị em phụ nữ cố gắng nhá cố gắng tí nữa mua kem cho ăn rất là các chị em phụ nữ này khỏe rồi mà hôm ông à, ờ, sao đây hả Viêm sao nga à? như nào sáng nay ông đã đốt một phát ở đây à ông à ồ à. đấy cán bộ đây là chồng ờ, em giáo viên nha cô bác anh chị nha cũng rất là nhiều người hỏi Giang là cô giáo viên là có chồng chưa bảo mình uh, tán đi là không được đâu một tí là anh ấy đánh chết đấy anh phải đáng đấy đúng rồi vào lái máy thử cho nào vào lái máy thử cho nào Ê, em rút ra để Đấy, thì ở trên hàng trăng lừ là có một cô giáo viên là cô ấy là vợ của anh này Đấy. đúng là người hâm mông dạy trên đó là cả hai vợ chồng là vừa chạy xe vừa đảo chi để sau này các cháu được đi học đường nó, nó tốt hơn Đấy, con máy này rất là kỳ cựu luôn giúp cố gắng đồng lên trên đồng viên bà con nhé vâng nhé là chỉ thế nào là ờ đúng rồi Lên mình cố gắng ờ, đồng viên mọi người thôi đây là bí thư quý cô anh chị nhé. đấy hôm nay là dành đến ờ, giúp hôm nay phải chở 20 chuyến xem bí thư đúng không đúng rồi bí thư hả? ờ, phải 20 chuyến để bà con mới nhìn thấy được bí thư thôn bí họp vừa nãy thì đang đảo si Đấy là ào một phát là trời lại mưa cứ ba anh chị ạ Thế là mọi người là hầu như ướt hết rồi Nên là mình à, bây giờ lại bắt đầu tạnh tạnh một chút thì mình tiếp tục chở những cái cái mà mình đã đảo này rồi này Nói chung là mình không, không thể biết thời tiết được đang nắng nắng nắng thì yên lại xào mưa cái Nên là bất chợt Không thể ấy được luôn cho tên với cậu tành tành này này ấy thôi mọi người này ra là tiếp tục làm ta tán xe dưới tập xuống à xuống còn to trên kia thì à, mọi người vẫn à, đang đổ mưa trên kia khá là trơn luôn đi rất thật sợ thôi chia cho chị em à, mỗi người một cái đi Tức là tí ờ, ăn vào chị em ờ, phụ nữ là đảo ờ, sườn sạch hơn cả đàn ông nhỉ Đảo vữa là biết Thương chị em phụ nữ Nhớ nhá anh em nhá tí tí nữa bảo mọi người là đảo lấy chỗ này trước vâng. để mai ô tô nó vào. Vâng. Đấy là mình mình mình tí mình đảo cái đống này này xong mình ờ, lấy chỗ này và bà con lấy chỗ này và mình lấy cát ở chỗ này đây chỗ này này để sáng mai là ô tô nó chở sỏi chở cát nó nó tiếp tục nó lùi vào đây nó đổ sâu vào đây không là vướng hành lang giao thông là người ta đi kiểm tra nó lại phạt mình anh lan cái anh đường khá là trơn luôn các anh chị ạ Đấy. xe thổ hàng bốn năm người với ờ, đẩy lên lên được như toàn bộ đường này là mình tại thì mình sẽ giải chấu để để xe chuyển vật liệu nó lên nó dễ hơn nó rất là trơn đi được luôn đấy đây cái đoạn máy xúc kia cũng, cũng rất là trơn các bác cứ giải dọc dọc nó ra này ừ. dọc đường theo con đường đất lên xe nó lên dễ có rời rời một tí nữa đi nhiều nhiều một chút không xe nó cũng không lên được Đấy, đảo thì con vẫn đảo còn người ấy vẫn khênh khênh lên anh em ơi khênh ơi người khênh à, bao lên đi đây này khênh lên trên này để cho một người đảo ấy hai người ấy nhiên đấy để em à, lấy bao chỗ em lấy dưới như nó mưa nó ướt hết mình phải chế liên tục đấy lúc à, nãy ở dưới cái nắng nó đào hừng hừng đấy kia nó bất chợt đổ mưa cái công trình này chậm hỏng Chú ơi Em bảo mọi người lấy lấy chấu đi giải giải uh, mấy chị em phụ nữ đóng chấu giải thì con đường nhất là chỗ cái máy xúc này hai là cái chỗ mà ngay lên lên đoạn ngã ngã ba rẽ sang kia kiểu đường rất là trơn luôn lên dốc không lên được đâu mang chấu đi giải đi bảo chị em phụ nữ ấy thế mọi người ờ, ấy đứng nhiều quá hết toàn bộ chấu lợn dưới nó còn khó này không anh chị. dài chỗ này cho em Bác này mang mang xuống đoạn dốc dốc dưới này Trơn hơn dưới này Dọc hầu như toàn bộ này là trơn Về về đi Về giúp đi Dạ. Dạ. Dạ. mưa nhưng mà bà con vẫn tiếp tục mình vẫn ờ, bảo anh em là dưới là cố gắng động viên người để làm thứ nhất thì cũng có nhiều người hỏi ờ, ra hay là chia ra nhưng mà thực tế là để vật liệu nó lên chỉ mỗi một con đường này thôi không con đường nào khác lên lúc con đường này thì đâm ra là mình chở vật liệu thì ở dưới nó khá là xa cơ bốn cây số lên tận đây thì mọi người ờ, điều cõng thì nó cũng rất là vất vả làm như tài xế uh, trường sơn chở cát ấy à, đấy đa số là các anh chở thôi chứ còn phụ nữ thì không đi được rồi những người đồng bào mong con gái là không đi được xe mấy ở nhà đó đấy cõng cả con đi làm đấy nào cố lên thế nào cháu nhỏ phải cõng đi làm này, thương các cháu lắm nhỉ nào mang mua kem ăn nhá rồi cố gắng lên đoàn kết đi Biết từ khi luôn Đấy chỉ có một con đường lên bản này thôi đây Hầu như là xe máy à, tối bà con là không không lên được luôn đấy Anh chị đấy Cái này thì xe là không phải vào rồi Đoạn này mình cũng đào rãnh để nước nó thoát rồi Tối bà con là lên xe để mà lên rất là vất vả luôn Chiều mình lại phải xem là nào san chỗ này này đổ chấu vào Đấy. chị em đi đổ chấu mang đổ chấu dưới kia kìa đoạn dưới là cho xe nó lên Trang ơi Liệu là cái đoạn dốc này có cần phải gạch gạch này không? Mọi người ấy Làm đường vạch vạch nó này này Để nó đỡ trơn đây Trang Trang ơi Em hỏi bà con những cái đoạn dốc dốc này có cần phải nó vạch vạch này để nó bám đường không? Hay là cứ để như này? Thế sợ sau này nó lên nó trơn đấy Đường dốc ấy Táo ơi có biết cho xe rồi in in chờ em mua đồ vẫn Anh Pao, hỏi dân bản có cần phải gạch gạch nữa sợ nó đường nó trơn sau này không? Hay là cứ để như này? Rồi mình mình vạch vạch chéo chéo này để sau này nó lên dốc sợ nó trơn đúng không Mọi người đi lại ấy cái máy này nên là nó hơi khô khô một chút là lấy dao mình vạch vạch để sau này nó có vết vết thì nó đỡ trơn hơn rồi nó bóng nó trơn mình xe mình lên dốc mà xuống dốc nữa Ờ, có nghĩa là bản thân ờ, anh bảo bà con có nên không hỏi bà con đi mà mình vạch như này để một vết nó như này rất nhỏ nhỏ này nó khô thế sau này nó bám bánh xe máy hơn đấy đấy đấy ừ, đúng rồi Đấy những cái đoạn này khô khô này mà người có thể vạch được này Bỏ người đi vạch được đấy những chỗ này này Có cần không? Cho nó trơn đấy Rồi sau này mọi người đi xe máy nó trơn đấy Nó dốc mà đây bà con xem là có ấy không đấy, đây là đường của bà con thôi ờ, Mọi người có vạch cái không để sau này mọi người đi lại nó đỡ trơn, nó lên dốc mà Nhất là xuống dốc, lên dốc không sao Đó là xuống dốc ấy, xuống dốc mà nó nó trơn quá, nó có rêu ấy có xanh xanh là nó tuột đi luôn ấy Đấy, mình chỉ vạch vạch này thôi là rồi, có thể ấy được Đúng rồi Vạch hai bên Đấy, đấy. Ngồi đấy, đấy, đấy đúng rồi làm như thế sau này nó đỡ trơn đấy sau này cái chỗ mà nó nó khô này nó vào nó ấy mà nó không trơn đấy nam phú quốc nó tưởng bay kia ra thì bay nhé chỉ làm bay em này là cái bay bây giờ những đoạn này cứng cứng là mình có thể vạch vạch được này nó chết đi cái là nó nó đỡ trơn đường đấy nó chỉ ở trên mặt thôi để nó bám ấy bánh xe cho này nó bám mọi người xuống dốc này nó không bị trôi là mì Rồi Bật lên mì sắp cổ rồi hả? Đúng đấy mọi người làm này mai nó khô cứng này Là nó thành gờ gờ này Nó chỉ ở trên mặt thôi, khoảng một hai ly thôi Nó không phải là sâu hẳn bê tông mình Còn mình đi ờ, lúc xuống dốc nó đỡ trơn dạ, Còn lên dốc thì ok Đấy mọi người có thể ờ, một người bỏ ra một người đi vạch vạch tiếng đường mà Bạch hai bên này thôi Đấy, tí nữa anh vạch hết lên đoạn dốc dốc ờ, mới mới Mai nó khô cứng cái là mình đi xuống dốc này nó không trơn này Mất lẽ có lẽ mình ngủ Đó, tan thôi nó Đó tan thôi mưa đẩy trơn quá cô bác anh chị ạ à, không, không chở vật liệu lên được luôn rất là khó đấy để xe hầu như là mình ấy là nó tắc đường đây mà con thì biết hết đi. Còn nhiều cũng buồn nhưng mà vẫn phải cố gắng làm kéo dài rất là dài luôn trên mình các cháu học sinh ở trên này đi học là mỗi cháu là một cái cặp lồng này một cái cặp sách này đi học sau này là tương lai là các cháu là đi đường bê tông rồi không phải đi đường đất trơn nữa đi học để tập trung ở trên bản thôi mà hắn cho lừ ở phía dưới này là có một nhánh đi sang ờ, ấy khác cháu học sinh đi học những người mình thấy cặp lông trời ơi ha Abi, ổng ra ra giờ cũng phải lên chơi mó rồi hò. Bạn cam à? Bạn cam tao là cuối tao cũng tôi tao ra đi à. Cái bác cô à, cái giá chưa mấy à. Nó lên nữa à? Nó lên hả? Có trà thấp đâu cái đấy. Đây mình nó đỏ mấy tu. Nó đỏ là cái lục cái một tí. Ôi mày chỉ chặt cái nó đâu hiểu đâu. Đừng có đậu. Mốt của trả mà. Của trả mà. Của trả lòi tụi mình dễ xem sao không hả mẹ. Bé đi lôi đi lôi đi lôi cho cô lâu lâu lâu lâu cái gì mình chơi cả lên xe cái gì chơi xe xe mình chơi cả lên xe Dạ các bạn ơi Nó mình ra, ra cái bóng đó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 tay luôn cả con bốn chính giờ chị em phụ nữ ờ, đồng bào hồng mông rất là khỏe luôn nhé đang chính là vừa đảo vừa là vừa kênh ờ, đấy này đồng bào đấy ờ, vừa có con này đồng bào ấy xì à vừa đổ nước nhiều cũng ba anh chị bảo con gái chơi không chị em đảo nhanh lắm không, không kịp đấy anh dễ chở không kịp luôn bà con này người ta con gái là người ta vui lắm có cả con điệu cả con đi làm rất là hứng khởi khi được con đường mình đi thì làm cho mình đâu mà bà con con đường không có ai cả đâu mà phần bà con ờ, phụ nữ là tuyệt vời rồi Yeah. ôi tối rồi uh, mọi người cố gắng làm nốt đi mình nghỉ đi được uh, muộn rồi tối là anh em phải về rồi mà con phải về cơm nữa ở dưới đây hết chưa cha ở dưới đây hết chi đảo chưa cha ơi ở dưới hết chi rồi đúng không ừ, chuyển ờ, lên đây hết rồi đúng không à đưa đấy mấy bao đấy lấp mọi người lấp vào đây được mà lấp vào đây tí nữa để lên làm cái gì bao bao bao bao cho vài ấy sảng ờ, đất vào đây này để mình lên mình sẽ lên đây cho mấy sảng đất vào đây ra thôi mọi người ra thôi chật hiệp đấy đấy đấy đấy đấy đấy kéo nhau này vào bê tông đấy mới được đang đổ thôi ra thôi mọi người ra thôi ra thôi đấy đấy đấy đấy đấy đấy chị em phụ nữ lấy chấu giải ở đây này giải ở đây cho mọi người đi này xe loạt đây tức buổi chiều mưa tầm tã đây Ủa, từ từ từ bác đời đời dắt thôi người dắt thôi dắt đẩy đẩy đẩy giúp em mọi người đi giúp mọi người về đi rồi rồi rồi rồi nổ máy lên đẩy thôi nổ máy biết từ từ thôi còn dắt rồi dắt rồi dắt rồi ui ở từ từ đừng vít vít ca quá đấy nhấc nhấc đít bánh ra đừng vội vít vít số 2 thôi số 1 là đấy đấy vít số 2 thôi mà đấy <laughs> Ủa, mình chết rồi cát để đi số 2 thôi một cái nó mặn thì nó gắng làm nốt kia số cái vữa còn lại các anh chị thì mình nó chốt đảo dưới rồi giờ là hiện tại là năm sáu giờ rồi đến mịt 我们现在是几台车，没事做哎。 cho cho nước vào và con cho nước vào anh em chị em cho không nước con nước vào đảo nốt đấy cái tên mình này nữa lên rủ dễ Đây là hạt mưa nó đêm nay là nó xuống thì mình giải hết cái ấy bạt lại Cứ này nữa đây Vất vả Tí nó lấp lấp cái này một chút này Có sắm mai người đi là không đi được Cà cà hả? Cà cà Cà cà là anh chị ta Ồ Tâm chết Nó ta mới dưới trả sao tôi lâu à Trả khó ra cây Chạy kia tao xuống Tụi à sẽ trả chi út chi tiền xuống Ta giờ kia ơi Tại là cũng uh, tối rồi bà con cũng đã, ờ, xong bắt đầu về nghỉ trời tiết rồi hôm nay bắt đầu nó mưa nhỏ xuống đây này đó thì mình bảo mình giải cái ni lông như xong thì mình ờ, nghỉ tránh trời mưa sói mòn hết các bạn chị nhé con đường này hầu như là mình phải giải chấu hết toàn bộ này nhất là con đoạn dưới kia kìa rất là khó luôn để mà, mà, mà vận chuyển lên đây từng cái hạt cát xi măng phải tranh thủ lúc ờ, nắng là mình phải làm ngay không làm nó chết cái si mà mình đã đảo rồi thì có lẽ là video của Giang cũng xin được khép lại ở đây xin hẹn quý các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là video tiếp theo mình tiếp tục cập nhật liên tục con đường này quý các bạn anh chị cùng ờ, biết và theo dõi nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo hơi nặng đấy cố gắng cố gắng cố gắng đấy đoạn này là dốc của anh chị này đó mình giải cái này xe nó mới lên được không có là xe không thể lên được luôn mưa nó trơn cố lên anh em ơi cố lên dốc kinh khủng luôn đấy thế thì mình cũng ờ, biết là rất vất vả là đi máy bánh trơn này xuống dốc này nó trơn này không bám luôn không có ma sát luôn lượng, lượng chấu này vào con đường nó sẽ ma sát tốt hơn để có thể mà bà con là có chở những cái vật liệu lên đấy lợn dốc dưới này mình dọc ờ, con đường mình bảo mọi người giải chấu hết đi được không đi được không ờ, có chấu là đấy hơn ở đoạn này một chút chấu nữa này từ đó nhá từ từ đó anh em tránh nhau từ đấy chấu đấy đấy mà nó trơn nguy hiểm dọc hết xuống dưới này nhá ừ. Nè, ừ.